nên bạn tập ở THOL sẽ không có cảm giác chờ máy tại vì máy nào vip anh chỉ mua hai cái thôi wow. tiền nhiều lắm mày ơi thật sự không có gì á nó có chung là có tiền mới làm phiền thiên hạ mấy em có thằng nó chờ di xưa nó chuyện dễ thương giờ di nó từ ngày anh di có mẹ chứ có nhà với chuyện hay ghét nó ôi tao nói chuyện hay ghét sao mày không có mẹ chứ có nhà đi hồi xưa tao cũng nghèo như mày mày giờ tao khác rồi còn mày nghèo bình vững bậy mày nghèo bình vững bậy thí dụ như mấy mấy em mở phòng game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 Diêm Triệu Đô đẳng cấp 5 sao. Diêm Chúa Duy Nguyễn, THOL. À, à, nhanh đi mấy em. Một video mình thời lượng 15 phút thôi chứ tụi em kéo con quá. Dựng cũng cực, làm cũng cực, quay cũng cực. Không có lời. À, chúng ta một lần nữa quay lại với cái máy tập quyền thoại về tay. Đây là cái máy nó quyền thoại mấy em. Nó quyền thoại cho những lớp người đi trước. Đó, và quyền thoại luôn cả lớp trẻ sau này. Tại lớp trẻ sau này thích tập chuột lắm còn những cái quyền thoại đi trước anh ta không thích những bài mới ta thích những cái bài trên cái máy quyền thoại này nè bởi vậy cái máy quyền thoại nó làm con người quyền thoại thì ở bên quận 12 á anh đã từng mô phỏng với tụi em một cái máy giống vậy rồi nhưng mà nó là máy leverage giá trị của máy đó là 20 triệu còn cái máy là 80 triệu thì chúng ta cùng nhau xem cái 20 triệu với cái 80 triệu nó khác nhau sao thứ nhất là cái 20 rẻ tiền hơn rồi nhìn là thấy bèo rồi nha nhìn là thấy bèo chất tạ vô nhìn thấy nó lúa và nó cơ học rồi đó còn cái máy này nó sang nè thiết kế nè không ờ, sơn xiết này nọ kia rồi sắt thép đồ gì đóng đẳng hơn hết là nó là 80 đây là cái bài tập tốt nhất cho tay dễ tập nhất mà tốt nhất nữa bởi vì tiền nào của đó mấy em không rồi tựa người vô cái bài này quan trọng là cái chân để sao cũng được hết á quan trọng là cái ngực cái ngực bằng chỉnh cái ghế hay sao cho cặp vú và đừng có cạ vô đây à nhắc tới vú mới nhớ bài tập thì nghiêm cấm chỉ định các chị em phụ nữ thật sự luôn các chị em phụ nữ tập bài nào mà tựa ngực á đừng tập tựa ngực về nó lép nó lép ngực của bạn nó phẳng nhìn kỳ lắm đó, nên các chị em phụ nữ không tập bài này nha đó, tựa ngực vô nè bạn phải tựa được cái vị trí nào mà bạn cảm thấy mạnh mẽ và khỏe nhất rồi kéo lên thôi bài tập bao vô tập xong sủi tay khởi động nha hổ vô mồi lên tạ ở cái máy Celestrai à, nó có đặc điểm chung là đường đi nó rất là mượt máy 80 triệu mà nó mượt lắm còn mấy cái máy khác nó sực sực sực sực, nó khó chịu thì bạn tập rồi bạn mới hiểu gì nói cái gì nó tạ dumbbell nó không cho vào được cái cảm giác đó BT đấy anh cũng tạ dumbbell 10 kg có những mấy ông bố chế bài cực gì cực mà nó thật sự cực dốt nhiều khi nó hơi nặng <laughs> chế bài cực dốt thật sự luôn khi mình 10 ký bự giờ hả 10 ký bự giờ hả thấy mẹ ơi dạ. tập vậy nè họ má làm ngầu lắm thấy nguy hiểm không tập vậy mấy chịu xin lỗi đồng chí tập vậy làm cái con khỉ gì thấy mấy đồng chí tập rồi mà lịch sự không nói thôi giờ lên video nói cho nhiều người biết nè không có tập như vậy cái động tác là không có nghĩa vậy đó không có nghĩa vậy đó nó tập gì tập mẹ vậy đi không đỡ phiền thiên hạ nữa mà nó tốt hơn nhiều còn tự nhiên tập vị trí này ông vô duyên vừa không nổi chiếm dụng cái máy người ta đúng không cái máy người ta ta, đang tập đầy vô ông ngồi má gì cũng sầu lắm wow Wow. wow Bỏ đi Xấu lắm Nè phân tích cho bạn nghe Khi mà chúng ta có một điểm tựa Thì cái sự chuyển động chúng ta cần phải liên tục Nó cần phải có lực kháng Kháng là do cái máy nó gây ra Đó là mà là ý nghĩa của cái bài tập Shot Drive Còn ông tập cái kia ông ra ông tập free quay Đúng không? Requay nó đung đưa, nó tự nhiên theo sự chuyển động Còn cái này nó ăn nhờ lực kháng ông đêm làm vậy mất mẹ được khác đêm bè làm gì có lực nào kháng đúng không mà nó cũng không được một cái sự chuyển động liên tục và mượt nữa cái sự chuyển động liên tục nó quan trọng chứ đúng không đúng không, đúng không? thấy chuyển động liên tục không đó bạn muốn nhanh muốn chậm gì cho bạn ghiềm ra thôi chứ còn bằng, tập tự nhiên là nó chuyển động rất là liên tục nó đâu bị sực sực như nãy đâu giống như cái bóng đèn vậy bạn bóng đèn bây giờ là nói là gì ờ, cái tần suất mà chớp tắt chớp tắt lần uh, bình thường điện quang 50 lần đúng không tức là 50 hạt một tần số lần dây thì đương nhiên là là nó là sao bằng được cái 100 cái 100 nó nhanh hơn nó 100 nó nhanh hơn làm cho mình cảm giác liên tục hơn nên cái máy này nó chỉ có ý nghĩa khi tập như vậy thôi bộ máy ông bố cầm beo ra tập giống nãy là cực kỳ tầm bậy và cực kỳ sai ai đang tập bỏ đi không có ý nghĩa gì hết á cục beo là phi quay cục cục beo là phi quay à nhưng mà quên tại phòng kia không có máy này nên ta chế mấy em bố con beo ra tập giống đã là cực kỳ tầm bậy và cực kỳ sai à, nhưng mà quên quên không phải chế được máy này có người ta chế được cái ghế dốc á cái ghế đẩy ngực có thấy chưa đứng đầu nè ghế đẩy ngực á ghế chỉnh dốc dốc lên đằng kia kìa nó đẩy ngực để vậy nè trong khi thằng tập ngực nó, nó gai nãy giờ rồi đó nha nó gai chứ cái máy nó đang chờ đẩy ngực ông vô tập tài không có đúng nên ở cái bài này tập chúng ta phải biết hưởng hưởng cái gì chúng ta đang hưởng một cái sự chuyển động nó liên tục của cái dòng máy wow. đó và cái khả năng nó kháng nó kháng chúng ta lại chúng ta phải dùng lực chúng ta bóc nó ra ví dụ nè cái điểm ngay đây đi nè má lên méo nổi nữa dạ, chỉ có cái máy đùm máy này mới có thôi chỉ có máy này thôi nhờ sự liên tục bạn mới làm được cái chuyện đó nhưng mà khi bạn làm được cái chuyện này cơ bắp bạn nó được kích thích rất là nhiều nên chúng ta tập gym chúng ta phải hiểu về gym chúng đừng có sầm lờ cái mấy thằng ông nội trên mạng ông ơi mày tập sai rồi mày tập vô tay không vô lưng mày nổ cái body mày ra cho bố nó còn mạng dữ vậy á mấy em toàn cái lũng trẻ trâu không phải thật sự mày mày đưa cái hình nó ra coi thằng đó sắc hai ngón đúng không nó thẳng còn mấy cái người á người ta tập bự con rồi đó người ta tập bự rồi người ta cũng không còn men nó kiểu ngu như vậy cái này nó phải có một cái âm mưu gì rồi chứ người thường không thể nào ngu như thế người thường không thể nào ngu như thế <laughs> khẳng định với đồng chí luôn nó lên tay gần khuôn cây gì đó nha nè nhìn cách tôi cảm nhận cái bài này nè tập bài đề về không nhất con chuột đập máy nó thật sự các bạn tập đâm bê chưa chắc nhất chuột nha chưa chắc thằng tập đúng nó nhất cái thằng tập sai không nhất mà 90 phần trăm thằng tập sai thế thôi không bạn muốn tập đúng được dumbbell và tập game phải năm sáu tháng chứ không có chuyện thằng nào tập mới một hai tháng vô đúng đâu có đúng đâu đúng hình thôi vô đúng tiếng nè <coughs> ăn tiền chỗ này nè không chỗ này nè nó nó căng ra nè dumbbell sao làm được không có làm được vô à. nè không làm được chỗ này nè nó nó mượt lắm nó im lắm cơ mà nó kích thích liên tục còn dumbbell nó kích thích nó có điểm dừng nó kích thích từng khúc từng khúc từng khúc có này liên tục nha mà thấy liên tục không <coughs> cái liên tục ở đây á là mấy em phải hiểu nó về nó liên tục cái dạng cỡ như tần số chứ không phải liên tục là liên tục chuyển động vậy nó tức là cái cơ mà nó, nó liên tục mà liên nó nó nó nó giãn nó co nó giãn nó co một cách rất là mịn wow. thằng này nào đi học vật lý mà hiểu mày ơi lấy bóng đèn ra đi nó rồi thí dụ nha đèn led tần suất trăm đèn thường điện quang 50 ví dụ vậy đó wow. tức là cái con mắt bình thường em nhìn không có ra em thấy ánh sáng liên tục mà biết nó là nhiều đâu nhưng mà mà lấy cái điện thoại quậy đi nó chớp tạt tạt tạt tạt tạt trong đó đó mày có mắt điện thoại nó xịn hơn mắt của tụi mày chuẩn <laughs> chưa nói chứ mắt mắt mình với mắt điện thoại mình xịn không so sánh được bạn con mắt mình nó auto chỉnh còn mắt điện thoại mà phải chỉnh bằng tay wow mẹ tao cà khịa ăn câu thôi mày đặt xó lá đam mày luôn tức là ví dụ như con mắt bạn đang nhìn tần số 50 nó quen mắt khi mà nó qua tần số 60 tận nó điều chỉnh còn wow. máy của phim á tụi bay từ tần số 50 tụi bay chuyển qua tần số 60 phần trăm tụi phải chỉnh ép chỉnh gì chỉnh gì hả chỉnh gì chỉnh gì ông cái đó kêu là gì mày chỉnh tê không phải ép vào tiêu cự từ từ để nhớ rồi rồi mày chỉnh tần số đi mà nhớ kìa gì đi ở trong vật lý á tần số là f bây giờ qua máy ảnh f là tiêu f là gì độ độ mỏng kính khẩu độ để con nhớ cái đó là gì mày f f tần số chỉnh chả biết chỉnh thì chỉnh tần số đi mày làm tao nói não quá cái bài này á nè khi lên là quan trọng nó không có thẳng tay vậy gãy cái lên nó phải cong xíu bài này nó không có nó nó cái răng của nó cũng chưa được full lắm em khi mà anh em tập nặng á đừng nên full nó nằm ở một hai phần ba cái răng nữa thôi nè ăn chuột nó không xé đẹp nữa thôi á wow. hey! Yeah. Yeah. Yeah. côn cây hôm qua đi massage cạo gió xong hơi nè nó bầm luôn nè bầm bầm hán mà đau à không quay mày không mới nói chơi thôi mà cứ đi địa với mày hoài lên mạng pha tao nó tò mò đó gì massage tôi gì bầm hán nó thật sự nhiều khi có mấy thằng tập tạ lâu năm nó cũng có con chuột nữa bạn tập nó múa không nó vô cơ bằng tập là phải có cảm giác mỏi nó mỏi trong lúc mình tập và nó về nhà nó nhất có thằng tập tỉnh tỉnh tập rồi không mỏi mệt thì có mà không mỏi có đó nha đó diễn cho sâu vô nha lửa vô em Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! cái cuối đó Tập dumbbell sao có được Cái cuối nó khựng mà nó phải mượt Chứ không phải nó khựng đứng luôn Đó Nó khựng lúc đó là gì Má neuron thần kinh đang kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kịch Nó nhức Nó đã Mà nó phê Có một bài tập giống bài này Nhưng mà không ăn một bài này Chút anh Di chỉ nha Nói chung mà khi tụi nó không có tiền mua máy Tụi nó chế đủ kiểu mấy em đó chúc anh duy chỉ cho em hai bài nên bỏ hoặc là tập phải tập cho nó đúng hai bài ba bài nên bỏ luôn khuyến mãi cho này nó thật sự là không phải vô duyên vô cớ mà anh duy đầu tư tới hai cái hệ máy này bên quận 12 wow. một cái máy 20 triệu một cái máy 80 cộng lên trăm triệu đó cái máy 20 nó cho bằng cảm giác khác mà nói về cái sự hoàn chỉnh và đẳng cấp phải là cái máy này cái máy hai chục nó chỉ bắt cấp trong trường hợp là thứ nhất á là bạn tập quá nặng đi full cây rồi mà không phê hoặc là cái trường hợp mà nó kẹt máy này nó kẹt máy mà nhiều khi trong phòng game có một máy bếp cha con nó đu vô tập chờ thấy mẹ luôn đó nên bạn tập ở THOL sẽ không có cảm giác chờ máy tại vì máy nào bếp anh chỉ mua hai cái thôi tiền nhiều lắm mày ơi thật sự không có gì á nó có chung là có tiền mới làm phiền thiên hạ mấy em còn bây giờ tụi em tập gym mà 5 năm tụi em vẫn nghèo là tụi em sai chắc sai ở đâu thì coi lại đi chứ giờ ăn ẩn cái con khỉ gì có thằng nó chờ di xưa nó chuyện dễ thương giờ di nó từ ngày di có mẹ chứ có nhà di nó chuyện hay ghét mà ôi tao nói chuyện hay ghét sao mày không có mẹ chứ có nhà đi hồi xưa tao cũng nghèo như mày mà giờ tao khác rồi còn mày nghèo bền vững tẩy, mày nghèo bền vững tẩy nó không bao giờ nó nhận ra được cái khuyết điểm cái sai lầm của cuộc sống của tụi nó mà tụi nó cứ bất mãn cuộc đời tụi nó tưởng là cuộc đời này nợ tụi nó đồng tiền hay sao á nó nghèo quá là đổ thừa cuộc đời do mày sai thôi nha mình nghèo mình cũng nghèo vừa vừa thôi thí dụ như bạn ngày xưa bạn lương 5 triệu bây giờ bạn lương 10 triệu không ai nói gì cả tại bạn tiến bộ còn bạn hồi xưa lương 5 triệu bây giờ cũng 5 triệu à thì cái đó là mày dở chứ lại gì đúng không nó mấy thằng dở á thường nó ngồi nó tâm sự nó tâm thư nó tình cảm nó gọi là nó nó tình cảm một cái kiểu mà khó chịu cho người nghe chứ không phải nó vụ thuộc dạng tình cảm dạng sẻ chia mấy em nên tụi em đọc comment video của anh đi đáng lẽ là gì không phải ngồi với nói những dòng này đâu hiểu không nhưng mà anh nói ra đó để cứu được đứa nào có thì cứu wow. tụi bay giàu hay tụi bay nghèo cũng kệ mẹ tụi mày nha yeah tụi bay phạm pháp tụi bay ở tù thôi tụi bay láo chó rồi xã hội coi thường nhưng mà dù gì cũng mẹ thằng cầm cục tạ với nhau vậy thôi tao buộc đừng ghét tao ăn thí dụ như tụi mày bị buộc đi tụi mày nhìn tao ăn ngon đi tao đem cho chút cỏ còn thí dụ như tụi bay tao buộc mà tụi bay ghét tao ăn tụi bay ghét tao tụi bay ra tao tụi bay chửi tao tao cũng kề mẹ tao cho vậy hết thí dụ như mấy, mấy em mở phòng game mấy em chơi được mấy em chơi ok mà em có tiền mua máy ok mốt máy gì xài cũ gì chán gì mà cho gì xài cũ gì chán gì mà cho nhưng mà tao thẳng cho cho kêu xe ba gác tới tháo máy chở máy về đi wow. còn sống mà lỗi với cuộc đời quá nó thiệt với mày á cho thằng nào cũng có cho mấy thằng đó anh anh mày nói mày vừa giỡn vừa chơi đó mày vừa giỡn vừa chơi đó má cha nồi chuẩn bị cho tới giờ chuẩn bị cho rồi đó chừng năm nữa cho mày tưởng cho liền hả mày mới mua trời ơi máy ghim năm cho à ngon rồi bài này không nên cầm quá xa nhắc cái cầm luôn cầm như vậy là không phải ai cầm vậy là có bài hen anh nói thiệt chứ mày luôn cầm vậy là có bài chứ không phải sai để anh chỉnh nhẹ nhẹ là anh anh, anh cầm gì cho mày coi cầm như vậy là tập tập cẳng tay tập cái phần cẳng tay nè đó tập vậy tập cẳng tay nha mày chỉ được tập nhẹ thôi tập gì nè tập cái cẳng tay không có lên cao đó tập phần nè nó thấy không cầm này cứng ghê chưa cầm này đâu cứng bằng đâu full cây trở lại tập chuột tập bài này thôi mấy em một bài thôi là vô rồi anh duy tập hai bài bài này duy tập 4 set bài kia anh duy tập 3 set tổng cộng 7 set còn tụi em tập mà mới mà nào mới vô hai ba tháng tập bài này tập 4 set về sụi mẹ ăn chuột xiền luôn á nhất là bài này mà có bt nữa nha nó canh cho mày sụi luôn mở máy vip nữa tập vô lắm còn cái máy giỏm á cũng cái máy giống bây giờ luôn nhưng mà máy giỏm nha tao tập không vô cái cái bài này mà tụi em tập nó cà sịch cà sịch cà sịch là tập bậy rồi đó nó không vô được bài này tập nó phải mượt phải liên tục chứ còn mà mấy cái máy á, mà rẻ tiền hài lắm em tập giữa chừng nó kêu bụp bụp bụp giống như sắp gãy xương đó. nó kêu mà nó lắc kinh lắm à cái điều quan trọng là quên nói có thằng tập như vậy không đúng nha ồ cụ trỏ mà để cho đây tầm bậy rồi đó cái thằng mà cụ trỏ mà để cho đây là cực kỳ tầm bậy nó tập đó nó gãy tay chết mẹ nó luôn á mà thứ hai nó tập nó tập lâu quá lủng mụn nên nệm dưới đây luôn tập tầm bậy cô trỏ phải để gần đây nè ông thần đó để vậy nè để cho nguyên cái nguyên cái cánh ta mình nó tựa vô này Thấy không kéo lên tám cái rồi đó xuống nè từ từ nè dạ, dạ, ba ba ba từ từ này một cái cuối rồi đó nó bằng 11 cái kia rồi đó ông nội má ơi nó nhức nhức không tưởng luôn á nhưng mà thôi Di mà đang vui khuyến mãi thêm xét nữa nha Cholo men Bảo đảm hồi nãy 9 cái giờ chắc 7 cái tập ATP phục hồi chưa kịp chứ phần nó mỏi quá rồi đó mấy em Bài tập này mỏi lắm Cái cuối nè, 7 cái đó Cái này cái 8 nè rồi xét đèn xét máy qua cái máy 150 triệu đi mấy em anh minh họa hai cái bài nhảm cái rồi xong rồi kết thúc video nha sụi bà nó tay rồi trời cái tay nó uống nu luôn nội nó không ra chuột sao nó uống như vậy Ôi má tay uống rồi Hay thì xe và like đi ba Cười gì Đăng ký chưa